Bình thường thì mình hay chia sẻ mọi người phương pháp và các cái loại cầu ở bảng cầu chính này Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách đọc bảng cầu rỗng Thì đọc bảng cầu rỗng để làm gì? Đọc bảng cầu rỗng thì chúng ta có thể à, dựa theo tín hiệu để chúng ta đưa ra quyết định đánh thay gì tiếp theo ở bảng cầu chính này Thì như các bạn nhìn thấy trên video ấy Đây là bảng à, bảng chính này Còn đây là bảng điểm Đó, Đây là bảng điểm Đây là bảng cầu rỗng Đây là bảng cầu đặc và đây là phải mưa thì mình sẽ có từng video cụ thể về cách đọc các bảng cầu này các bạn hãy theo dõi thì bảng cầu rỗng là gì bảng cầu rỗng là bảng hiển thị kết quả của tín hiệu được tính từ cột thứ hai của bảng chính bảng cầu rỗng bao gồm những gì bảng cầu rỗng thì có một vòng tròn màu đỏ một vòng tròn màu đỏ và một vòng tròn màu xanh vòng tròn màu đỏ tức là thể hiện cho sự ổn định và vòng tròn màu xanh ấy thể hiện cho sự hỗn loạn tức là không ổn định đấy không theo xu hướng đây mình ví dụ mình ví dụ cái đoạn là này là cầu 11 đúng không nếu mà như đây là cầu 11 nó vẫn tiếp diễn nó vẫn tiếp diễn ở đây thì ở đây nó cứ vậy nó là màu đỏ còn nếu mà nó gãy cầu ấy nó gãy cầu thì dưới này nó sẽ chuyển thành màu xanh Thế bây giờ mình sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể cho các bạn luôn nhé thì như các bạn thấy trên bảng chính ở đây đang là ba tay xanh đúng không ba kết quả xanh mình chờ cái tay tiếp theo nó về đỏ đúng không nó về đỏ thì uh, nó gãy nó gãy cầu thì là không ổn định nếu mà cái kết quả tiếp theo nó về màu đỏ một vòng tròn màu đỏ ở đây thì thì cái ờ, bảng rộng này ở đây sẽ là một vòng tròn màu đỏ đúng không tại vì nó xu hướng là dựa theo cái cột trước đó trên trước trước đó một cột trên bảng chính thì xu hướng nó sẽ ra ba ba tay đỏ ở đây thì xu hướng nó giống cột trước thì ở đây sẽ là một vòng tròn màu đỏ còn nếu mà nó ra xanh ở đây ấy, thì đây sẽ là một vòng tròn màu xanh các bạn nhé đó thì nó ra xanh thì đây sẽ là một vòng tròn màu xanh đó tức là nó không theo xu hướng nữa thì xu hướng nó đang là cầu có thể xu hướng nó đang là cầu 33 đúng không đấy thì nếu mà ở đây đỏ thì ở đây nó sẽ là một vòng tròn màu đỏ tiếp theo à, là một tay đỏ một tay xanh đúng không nếu mà theo xu hướng thì nó phải ra đỏ tức là dựa theo cái cột trước đó một cột nếu nó ra đỏ ở đây thì ở dưới bảng rỗng này sẽ là một vòng tròn màu đỏ còn nếu nó ra xanh thì đây tiếp tục là một vòng tròn màu xanh các bạn có thể bấm vào chữ hỏi con hỏi cái ở đây nhé đấy đấy các bạn để ý trên bảng chính khi mình bấm này nếu mà nó ra đỏ đúng không nếu nó ra đỏ thì một vòng tròn màu đỏ đó còn nếu nó ra xanh thì một vòng tròn màu xanh tiếp theo đỏ tức là xu hướng tiếp diễn nó về đỏ đúng không thì đây là một vòng tròn màu đỏ và các bạn có thể kết hợp dựa vào cái ờ, bảng cầu rộng này kết hợp nếu các bạn dự đoán nó về cầu 12 theo cái bảng rộng này ấy, thì ở đây phải là một vòng tròn màu xanh đúng không nếu các bạn dự đoán một vòng tròn màu xanh ở dưới bảng rỗng này thì trên bảng chính này các bạn đánh màu đỏ đúng không đó, mình bấm này nếu mà về đỏ thì là một vòng tròn màu xanh ở dưới bảng rỗng nó nhấp nháy đấy còn nếu mà nó về xanh ấy thì là đây một vòng tròn màu đỏ đúng không xu hướng đang là cầu 11 vậy là nó lại về đỏ về đỏ thì đây vẫn là ở à, đây là một vòng tròn màu xanh về đỏ nó gãy mà xu hướng nó đang là cầu 11 nhưng tự nhiên đến đây nó gãy nó gãy thì là là là nó không theo xu hướng nó không ổn định nữa thì ở đây nó là một vòng tròn màu xanh và các bạn có thể kết hợp với cái bảng điểm số bên này nhé đó thì các bạn dự đoán một màu xanh tiếp đúng không thì các bạn phải đánh ở đây là gì đúng không là xanh đúng không nó về xanh thì ở đây là một vòng tròn màu xanh đó các bạn dự đoán nó là cầu 12 thì các bạn suy ra các bạn đánh ở trên này các cái cầu ở bảng chính như là cầu 11 này cầu bệt này cầu 22 này cầu 12 cầu 123 đây thì những cái cầu đó nó là rất phổ biến rồi chắc là rất nhiều người biết nhưng mà mình nghĩ là cái bảng rỗng này ấy, chắc cũng nhiều bạn chưa biết thì các bạn có thể uh, áp dụng cái cách đọc bảng rỗng này để các bạn đưa ra kết quả đấy, để đánh lên cái bảng chính này các bạn có thể bấm vào cái gợi ý này đấy, nó sẽ gợi ý cho chúng ta nhé rất là dễ hiểu thôi ở đây nó về xanh đúng không à, nó về xanh thì đang là cầu 22 cầu 22 thì đây là một vòng tròn màu đỏ là đúng rồi nếu các bạn dự đoán cái bảng rộng này tiếp tục nó là cầu 12 một đỏ hai xanh thì tay này nó phải về cái gì nó phải về xanh nó phải về xanh ở bảng rộng xanh ở bảng rộng thì ờ, thì ở đây nó phải là một màu xanh tức là nó bất ổn định còn nếu mà nó ổn định nó theo xu hướng thì đang là cầu 22 thì ở đây nó phải là một vòng tròn màu đỏ còn nếu các bạn dự đoán nó về xanh tức là cầu 12 dưới bảng rộng ấy thì đây là màu xanh đó còn nếu nó về đỏ nó về đỏ thì dưới này là đỏ nó đang duy trì theo cái cầu 22 nếu mà ở đây là đỏ này thì dưới này vẫn là đỏ đó nếu các bạn dự đoán nhé dự đoán nó là cầu 123 đi thì ở đây là một vòng tròn màu đỏ dưới bảng rỗng thì trên này cũng là đỏ hoặc nếu nó về xanh thì ở đây sẽ là xanh nó gãy cầu mà những cái tay này nó về chín ấy, điểm cao rồi nên khả năng nó quay đầu sang xanh rất là cao các bạn để ý nhé nó sang xanh rất là cao nếu trên này xanh thì dưới này sẽ xanh đó. nó bất ổn định nó gãy cầu đúng không đó thì các bạn có thể là là kết hợp ba cái bảng bảng chính là một bảng cầu rỗng là hai và cái bảng điểm cái bảng điểm này rất quan trọng cái bảng điểm này các bạn có thể nhìn điểm để các bạn đoán được để đưa ra cái quyết định là chúng ta đánh cái gì nếu các bạn dự đoán đây là xanh đúng không theo xu hướng thì ở đây phải ra đỏ đúng không đó nó là cầu 11 cầu 11 này cầu 11 thì ờ, ở đây là 8 điểm cũng là cao rồi thì đấy, ờ, 8 điểm thì khả năng nó quay đầu rất là cao quay đầu thì nó lại là xanh xanh đúng không xanh thì đây vẫn là đỏ nó duy trì sự ổn định ổn định tức là cứ một xanh một đỏ một xanh một đỏ thì đó là sự ổn định sự ổn định là màu đỏ còn cái màu xanh màu đỏ dưới này nó không phải là thể hiện cho ờ, cái con ở trên này các bạn nhé Đấy, nó chỉ thể hiện cho sự ổn định và sự bất ổn định thôi đây là về đỏ đúng không bốn điểm bốn điểm thì các bạn để ý cái cầu của nhà đỏ này nó rất là ngắn đúng không? Đây nó bằng chân rồi. Đây hai, đây hai, đây hai nó bằng chân rồi thì khả năng quay đầu là 90%, 90% quay đầu sang xanh, quay đầu sang xanh đúng không? Đấy, nếu mà về xanh thì là bất ổn định. Bất ổn định thì ở đây sẽ là một vòng tròn màu xanh. Đó, các bạn thấy không? Khi mà cầu nó đã bằng chân rồi ấy thì khả năng quay đầu rất là cao. Đó, quay đầu sang xanh rồi. Và các bạn để ý này, đấy, cầu dưới bảng rộng này một đoạn dài nó cũng bằng chân xanh rồi thì nếu các bạn dự đoán ở đây là một vòng tròn màu đỏ này một vòng tròn màu đỏ thì tức là xu hướng nó đang theo cái cột trước đó hai vòng tròn màu đỏ thì đây phải là xanh đúng không là cầu 22 thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định chúng ta đánh xanh ở đây thấy chưa nó lại ra xanh đúng không đó nó lại ra xanh thì đây là một vòng tròn màu đỏ là sự ổn định ổn định tức là duy trì theo cái cột trước đó là cột này này đó nếu mà tay này nhá nó ra xanh ở đây tức là cầu 123 nó ra xanh ở đây thì gãy cầu gãy cầu là không ổn định không ổn định tức là đây sẽ là một vòng tròn màu xanh dưới bảng rỗng còn nếu các bạn cho rằng nó vẫn tiếp diễn cầu 22 ấy, thì ở đây là một tay này nhỉ tay đỏ đúng không à, tay đỏ tay đỏ thì ở đây cũng là đỏ đang duy trì duy trì cái cầu 22 à, tay này hòa à, tay hòa thì sẽ không tính các bạn nhé tay hòa thì nó sẽ không hiện một cái gì dưới bảng rỗng này hết phương pháp thì uh, có rất nhiều mỗi phương pháp thì nó lại có một cái cách chọn bàn khác nhau và có người cảm thấy phương pháp này hiệu quả có người cảm thấy không hiệu quả thì các bạn nên biết nhiều phương pháp để chúng ta áp dụng à, vào mỗi bàn khác nhau nếu mà các bạn nào mà đang tìm hiểu ấy mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể kết bạn với mình hoặc là để lại bình luận dưới video hoặc là bạn nào chưa hiểu rõ về cái bảng cầu rỗng này này thì cũng có thể là nhắn tin cho mình mình sẽ giải thích thêm cho các bạn như thế này nếu mà nó ra đỏ thì ở dưới này nó vẫn là một vòng tròn màu đỏ các bạn nhé tại vì cái tay hòa này mình không tính và như thế này rất dễ quay đầu quay đầu thì đây là một vòng tròn màu xanh vòng tròn màu xanh thì ở đây nó sẽ phải là xanh đúng không đó là xanh bằng chân rồi thì nó rất dễ quay đầu các bạn chúng ta phải kết hợp cả ba ba cái bảng này đó còn nếu mà chúng ta đánh theo bảng đặc này ấy, thì chúng ta lại quên cái bảng rỗng này đi Đấy. theo bảng đặc thì chúng ta lại nhìn bảng chính là một bảng đặc là hai và cái bảng điểm là ba đúng không video sau thì mình sẽ làm về cái bảng đặc này nhé cái bảng đặc này thì nó lại dựa trên cái bảng chính theo hai cột trước đó hiện tại là cột này đúng không nếu bảng đặc thì nó phải dựa theo cái hai cột trước đó là hai cột này đó chuột mình chỉ này ờ, thì video này mình cũng xin phép là dừng tại đây nếu bạn nào chưa hiểu thì cứ kết bạn với mình nhé đừng ngần ngại mình sẽ chỉ cho các bạn hiểu sâu hơn và chỉ cho các bạn những cái phương pháp chơi hiệu quả. Chúc các bạn may mắn trên con đường đầu tư của mình và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.